nơi đâu yêu bằng mắt sao bỗng dưng tim lại lắc vô tình dây dày không biết anh có nhận hình như em thích anh thích thật rồi à? mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu phải dù đi chơi tối nay rồi gặp lại để xem tôi rộn ràng thơ sớn nhắm con mồi bọn mình đi đâu đi anh ơi đi đưa đưa đi lúc đi hết mình lúc về hết buồn lúc đi hết mình lúc về hết buồn oh no những chiếc cờ tay mai sắc lướt qua trong khoảnh khắc nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt người con gái đâu yêu bằng mắt sao bỗng dưng tim lại lắc vô tình rơi dài không biết anh có nhà hình như em thích anh thích thật rồi mà yêu tí chắc em thấy chưa đâu một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu chị không chơi lét đâu nha vậy dù đi chậm lại để xem có con thích hay thôi rồi rộn ràng thơ sớm nhắm con môi bọn mình định ráp rồi đó định ráp rồi đó thôi bỏ ráp đi hello bạn tôi bạn đợi mình xíu nha bạn mình like xong mình đi ăn với bạn nha